ya, cincin tirai, baik-baik saya. Oh, oh, sama semua. Đầu cái lao ờ, ờ, ờ, đi. Còn ngay sai không? Giờ tinh này. Thì đấy đây khoai khoai không? 好 Yeah.